Rồi, xin chào anh em ba miền Bắc Trung Nam nha. Hôm nay đã đến với lọc phát tài. Đó, thì đến với mình hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ môn bầu cua rung sáu mặt, bầu cua rung sáu mặt có tang anh em, có tang. Đây, đó mình đã làm sẵn với hộp rồi đó anh em ơi. Đó, thì anh em lấy về chơi á đơn giản lắm, nó chỉ cần một hộp và một rung thôi. Nó báo cho mình được sáu mặt nha anh em. Báo cho mình được sáu mặt. Ok. Đó, trước tiên là nó sẽ báo cho anh em là sáu mặt rồi bây giờ là mình sẽ vào vấn đề trước nè. Bây giờ anh em lấy cho mình à, chơi bình thường đó lọc đánh với anh em và bình thường đánh theo cái kiểu như anh em mình chơi gọi là hên xui đi đó đây lọc bỏ hai con khác vô ok rồi lắc cho anh em coi giờ đánh hơi xui nha anh em rồi cái này lọc đánh con gà đi thôi lọc đánh mới đầu con cuông bầu đồ vui vui nha lọc đánh con cua có hai cua ok bắt đầu cây thứ hai rồi lọc đánh con bầu dở anh em ơi không có bầu rồi tiếp tục cây thứ ba rồi cây này lọc sẽ đánh về con nai không có nai đó ba cây là thu hai cây rồi đó cây thứ tư lọc sẽ đánh về con gà ok dở nha anh em may quá con gà rồi tiếp tục cây thứ năm rồi cây này á, thì lọc đánh về con cá có con cá đó anh em thấy không đây gọi đánh hên xui rồi bây giờ là bắt đầu lọc sẽ test cho anh em xem là cái bộ bộ cái bộ báo rung sáu mặt này nó chuẩn như thế nào nha ok anh em rồi <clears throat> đây anh em nhìn trên đây nè cái đây là máy báo rung của mình nè đó ok chưa nó chơi cực kỳ là dễ nha anh em đây á, mình sẽ đánh về con cá dở cho anh em xem hai cá một đó, tiếp tục rồi cái này tiếp tục mình vẫn nói con cá nha anh em mình vẫn nói con cá dở cho anh em xem anh em thấy không vẫn cá rồi tiếp tục rồi, cái này mình làm lại nha anh em sóc lại nha anh em rồi cái này á là mình sẽ đánh về con bầu anh em ơi mình đánh về con bầu dở hai bầu anh em thấy không cái độ tin tưởng của cái này nó rất là cao nha anh em chơi khó thua lắm đó anh em làm cái chơi thoải mái cực kỳ và anh em mình kiếm có kiếm người thì làm thêm đây con nữa đó cho nó dễ rồi tiếp tục đó anh em thấy không máy nó báo rung cực kỳ nhẹ cái này anh em mình đánh về cây gà anh em mình đánh về con gà dở cho anh em hai gà hai gà hai gối một chỏ đó ăn thoải mái không rồi tiếp tục nha anh em rồi cây này á thì mình đánh về con bầu mình sẽ đánh vào con bầu dở cho anh em xem hai con bầu thôi bây giờ lộc sẽ test cho anh em là ba cây nữa ba cây nữa thôi nha anh em lộc cũng mệt rồi hôm nay bán cho khách nhiều rồi mình cũng hơi mệt rồi tiếp tục rồi cây này tiếp tục mình đánh về con bầu nha anh em bạn tiếp tục đánh về con bầu đó anh em thấy không vẫn bầu một cái rồi tiếp tục cây thứ hai rồi cái này lọc vàng đánh bầu nha anh em vàng đánh bầu chắc có khả năng là cái tay của lọc sóc rất là tốt có sao đó, mình giữ nét được sao á hai bầu anh em thấy không rất là ok đúng không rồi tiếp tục cây đây là cây cuối cùng nha anh em lọc đánh cây cuối cùng nè đó test với anh em nãy giờ chính xác trăm phần trăm đúng không bộ này chơi rất là ok rồi cái này nó không rung á anh em mình đánh con tôm cho mình đánh con tôm máy nó không báo đánh con tôm ok có có có con tôm đầy đủ đó thì ở trên đây á, tại vì á, lộc quay cái video này thì nó có thời lượng cho nên lộc không thể là mô tả hết cho anh em về cái công thức được thì anh em nào á lấy hàng á cứ điện thoại trực tiếp cho mình đây 0981 521 779 0966 521 779 mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em là 24 trên 7 nha anh em 24 trên 7 lúc nào mình cũng tư vấn nhiệt tình còn ngoài ra những anh em nào á, mà cần những cái đồ mà để chơi độc quyền những cái món đồ mà chơi nó cao hơn á cứ alo cho mình ở đây trên đây thì mình vẫn hơi nó hơi khó nói thì những cái ví dụ như là máy đánh bài xì tố đồ này nọ cái đó hiện nay á, thì chỉ có bên mình làm thôi anh em đó ngoài ra nhà đọc vẫn có, có cung cấp thêm cho anh em như là tài xỉu nè sóc đĩa bầu cua bài lá đó anh em nào á nói chung là cũng là mùa dịch rồi đi ra ngoài đường thì nhớ cẩn thận đeo khẩu trang về nhà nhớ sát khuẩn tay nha anh em giữ sức khỏe cho mình và cho gia đình mình nữa thôi anh em nào xem xong cái video này á nhớ like cho mình ủng hộ cho mình subscribe kênh hộ mình là mình vui rồi đó nói ra thôi mình chào tất cả các anh em